nhà Hà thì ra phần phần ba của anh em Thế cho các bạn lên là ờ, cầm chân tóc được lên tóc các bạn này rồi bây giờ các bạn hãy cầm chân cái chân tóc ờ, một phần lại các bạn chỉ biết thao vào nhà đẹp chấm chân tóc chỉ biết là làm nhà đẹp làm cái độ Tỷ, tỉ thôi tỉ tầm 900 đến một tỷ nói như là tỷ cái nhà nhỉ nhiều tiền nhỉ nhiều tiền nhiều tiền không phải dự định tiền như thế nào bây giờ làm nhà thì tầm đấy công nhận không phải tầm đấy mới làm không không giờ dạ, chẳng làm tỷ không thì nó không vay ai được cũng vân nhà thực ra anh em toàn không có vay rất các bạn đang nhìn thấy màu tóc nó lên rồi đấy mình vay mình chỉ vay tầm ít chi phí một tí thế đấy thì học đây này mình xác định nếu đi làm nhà một được 1 tỷ thì mình khoảng khoảng trăm lên 900 đúng mình làm đấy em phải chứ còn nếu không mà lại đi vay đến một nửa mà làm được ở nhà nhá thì tốt vâng. nhất không nên làm cách vâng. làm này cũng dễ thôi bởi vì cái lúc làm nhà xong mình không biết thế nào có những bạn nhà làm xong từ nhà xong hết rồi dầu hấp có nhà làm sau tôi sẽ có một bài giảng về cái màu tóc để làm không ra đúng phát người ta đòi tiền thì cái gì mà giả mà tốt nhất xuống mẹ ngân hàng của anh rồi nhẹ trả lại cho dễ thôi <laughs> giả lãi mà nếu mà không có giải lại lại lật sổ tiếp <laughs> những em còn sửa đi vay lãi đấy đây mua mấy thao ruộng này vay lãi hết xuống ngân hàng trả các bạn nhuộm à, từ tóc này từ 1 phút cho đến năm phút thì cái cái, cái thuốc tóc này thuốc nhuộm tóc này nó sẽ thành cái bã nên là các bạn phải tiến hành nhuộm từ khi từ khi nhuộm cho đến khi kết thúc thì nó chỉ rơi vào khoảng 30 đến 35 phút là mình phải xả bây giờ làm thế nào cứ vứt lấy ngân hàng kia lúc nào làm thì rút về thế là xong Đồ này lúc đấy bạn vâng, trải cho đều nhanh mà là mua bắp đấy những bộ hàng năm ăn được nhận để còn mua con công nữa công đâu? công bởi của cậu công cậu à ừ. công nhà đấy đây cái tóc này tôi ờ, vừa uốn xong vừa uốn vừa chạy máy xong chạy nhiệt xong xử lý hết hóa chất rồi bây giờ các bạn ờ, tháo cái ờ, trục này ra các bạn massage tóc trong vòng 5 phút rồi các bạn đi xả bằng nước lạnh cho tôi các bạn nên phải xả bằng nước lạnh nhé các bạn mà xả bằng nước nóng thì nó sẽ bị nở hết cái tóc quăn này ra đây tôi sẽ kiểm tra một cái cho các bạn xem tí nó về nở ra biết hết tại vì là à, nóng, nóng nở mà lạnh co mà các bạn nên phải nhà tây hà này cũng hay mẹ nên phơi thắt nha tớ nhìn thấy mấy lần tớ phòng một cái các bạn, tại các bạn, các bạn nên mắt lấy khăn này bóp massage tóc giờ tầm trên phay ờ đây ok xong dạ, cũng xe luôn phây chiều đi à không có lên phay ừ. <laughs> con chữ C thế tao đi hiểu lên phẩy phẩy tiền dư nhau thì là cách kìa đấy tung hết lên thì là lúc chưa tớ ờ. xem một cái đoạn ngồi xe buýt không biết cậu xem không à, tớ mở sáng ra rồi kiểu là có một đứa gái đứng nó đứng nó các bạn cần đứng cái xe buýt nó đứng không các bạn nên chọn sản phẩm là ờ, thật là tốt để kiểu mình làm với các các con như này nó ra nó tụt lại váy con này xuống con này đi đặt lên đầu đấy ừ. ok luôn không được vượt ra mà với cái tóc này là tới cả yếu cực yếu đùi trắng rồi cái thằng này sau ngọc nghe ngọc cái nghe nghe cái kia này nghe nghe nghe nghe xong rồi ra tháng nó vội đấy là cậu tụt lại quần con này ra tụt vậy này nhiều nhỉ quá nhiều quay lại nó tát cho u tai không không quay mà con đấy ngồi luôn xuống ngồi nó vào vào chỗ vỗ đầu này quay quay bướm đặt vào đầu này <laughs> thằng ấy lại sướng quá thằng luôn mà về không ngủ được đây các bác massage mất ngủ xong rất là căng quý vị nhá quên luôn tôi đang dùng sản phẩm à, của phẩm của Goldwell cái sản phẩm này thì các bạn hãy à, hãy pha một một thuốc một nước tỷ lệ một một bởi vì nó dập nó rất là khỏe Cảm ơn các bạn đã xem video à, và các bạn hãy chia sẻ đăng ký với cái kênh của tôi là Vũ Hòa Trịnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Ít phút nữa tôi sẽ trả lại kết quả để dạ. à, top quan này cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Thank you.